cái lu nương ua cho cú nó qua cho cái lu nương ua cho cú nó chua cho cái lu nương ua cho cú nó yo nương lìa cho cái lu nương cho cú mù bóng kề bỏ chua vì lý cha cú theo chừng mua cái lu lo vì yo cú chỉ bảo tệ cái lu mỏ à vì yo cú chỉ bảo tệ yo cho cái cho vì yo cú chính chính tệ cái lu yo ô cú cú mòn cho vì yo cú sa chỉ cho tệ cú yo yo ít tu mong phải lý nó Cú yên xa cờ tàu tu lú Cú ăn cú yên xa cờ tàu tu rong ly lúa Cú yên xa cờ tàu tu Rê rò bỏ rong dùa Tựa xì cú cho mong là rong ly nọ Cho thảo cơ cú thịa nữ Thịa lì xì chó ai yêu cú bảo tệ ư yêu mù chỉ tàu ai yêu cú bảo tệ thọc cơ coi yêu qua cú mó yêu cú bảo tệ nô nó coi yêu lòng xe li nó yêu cú bảo tệ cú tứ chỉ kẻ thia cú tứ qua ý xe mua cá chó tệ chỉ nú nó cú mà bao chế tử lì lợ à tệ chỉ nú nó cú mà xa tao chế có tứ cho cú lợ để chỉ nú nó cú mà cha tao chế tứ vô kỹ lợ giờ tiền nú nó cú bao lì lo bao lì tứ chi bao cú lợ à chi ô cha chế cú khờ ua kể cờ à chi ô cha chế ô chân do trong đũa lợ chi ô cha cũng chân tệ ít nú vô tao tù rong đũa có chi ô cha cú mà xa tiền vô cái ba thơ cỏ cú nó rất lo xa có tao tu lu Cú à cú yên xa có tao tu Rong đi lu Cú yên xa có tao tu Rê rô bỏ rong dùa Kể xì cú cho mong là rong đi nó Cho thầu cơ của thiên nữ Thiên lý xí cho Yo cú bao tiền ư yo mù chi tao ai yo cú bao tiền thầu cơ cơ yo ô cú mỏ, yo cú bao tiền nú nó cơ yo lòng xia li nó yo cú bao chế cú à tư chi kê thì à cú tư ô ý xia mua cơ cho kia xin nu nó cú mà bao chế tư li lợ à kia xin nú nó cú mà xa tao chế có tư cho cú lợ kia xin nu nó cú mà ta tao chế tư vô cái lợ tới tiền nu nó cú bao li lo bao li tư chi bao cú lợ a à, chi ua cha chế cú khờ ua cái cờ a à, chi ua cha chế ua chân do trong đốp lợ chi ua cha cú chân tê ít nu vừa tao tù rong đô có chi ua cha cú mà sa tia do cái ba thơ cỏ cú nó chơi lo